Phước vừa mới ờ, biết được một cái hoàn cảnh của anh vừa mới ờ, dạ. từ trần nha cô chú anh chị ở đây hả ừ đó đóng máu nó đang mới ói đi rồi chết tại chỗ luôn đó trời ông tiền sử bị phổi rồi đi làm hồi về mệt ở trong đây hả không à đây là hoàn cảnh của anh này tên gì ta anh phúc hả em mượn cái tờ giấy dạ, giấy khai sinh hả lâu à Lê Lê Văn Út sinh năm 1984 hả? Dạ đúng rồi. Anh máu tanh quá. Mà mấy đứa sao không dọn dẹp Dạ. Rồi. Rồi để đi để cho bên ờ, công an qua đi. Ảnh bị bệnh rồi ảnh ờ, bị phổi cô chú anh chị rồi chết tại chỗ luôn. Nhà thì bốn đứa ờ, bốn đứa con. Vợ thì bị tai biến nữa. Dạ. Rồi Phước ờ, nhờ cô chú anh chị hỗ trợ tiền mai táng nha để để ly đợi anh cái nha đây là vợ của ảnh bên đây bị tai biến nè cô chú anh chị dạ con Ủa anh bị bệnh lâu chưa chị lâu rồi lâu rồi hả là anh với chị là mấy người con ba ba hả là bé này thêm một người nữa à, đó em thấy rồi ờ, dạ thì chú cứ việc đi lấy hòm đi rồi con ở đây thì con ờ, phụ cho cứ lo mai tán cho ảnh ờ, ổn ổn định hết đi rồi theo gia đình mình nè dạ. à chú bên đậu tì luôn hả dạ dạ đậu tì khu, khu vực này hả này khu vực mấy chú khu vực ba sông hậu hả rồi cồn hương ha bây giờ à, ở nhà là tiền làm đám nha à. rút cái này giùm anh đây anh đứng trước 10 à, triệu á chưa cái này dư <laughs> rồi giờ bàn giao cho vợ đi cho vợ đi rồi hồi vợ muốn đưa trai đó đưa thiếu cái gì á mày cần ai mua cái gì đó mình nhắm mình cái dạ. nào mình đưa mình đưa ờ, chứ không phải là muốn đưa là đưa dạ cái đó thì tạm thời em ứng ra em đưa trước nha dạ vợ của anh cũng bị tai biến nha cô chú anh chị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 thì anh như là cũng ờ, vừa mới mất và do là sự ra đi đột ngột của anh ấy nên uh, gia đình liệm xong rồi cũng uh, thiêu luôn và bây giờ thì uh, cũng uh, đã đem uh, hài cốt về hôm qua đây như phước quay đây thì máu tùm lum chân nè cũng đã được vệ sinh sạch sẽ rồi còn phía trước của chú anh chị đây chính là vợ của anh ấy à, chị yến rồi bây giờ mình uh, sẽ vào nha rồi phước uh, sẽ uh, tổng kết cái uh, uh, mạnh thường quân hỗ trợ hôm qua giờ cũng như là trao đổi một số ý kiến với gia đình kèm theo đó là sự hỗ trợ toan tính à, về sau để cho à, sự ra đi của ảnh thì ảnh cũng bỏ lại ba ba bé nhỏ và vợ nó vợ ảnh cũng bị tai biến nữa nên mình à, coi coi sắp xếp làm sao cho có sự à, nói chung là à, về sau về lâu dài cho gia đình để à, có cuộc sống nó à, ổn định hơn tí xíu rồi em chào chị nha rồi dạ con chào cô luôn dạ đây vô để con xin ờ, phép con đốt uh, cây nhang nha dạ. đem cốt về luôn rồi đó hả ờ. đem cốt về em chưa mới đem sáng dạ dạ do là mình vừa mới mất xong rồi ảnh bị bệnh á theo như là ảnh bị bệnh là chắc là ảnh bệnh xuất huyết chắc xuất huyết bao tử quá bị phổi xuất dạ. huyết bao tử rồi à, ly ơi ly ơi ly à, <laughs> lỡ rồi cầm cái máy giùm anh cái ly để anh đốt cho anh cây nhang cái nha rồi em nói chuyện với gia đình mình à, từ từ nha cô chừng nó rung ờ à, để vị trí nguyên chị chị qua bên đây luôn đi chị bắt cái ghế đi mình bắt cái ghế qua bên đây mình ngồi đi nha dạ. rồi mình ngồi đây nè chị đây, chị cũng bị tai biến đó cô chú anh chị đây, đi đứng cũng ờ, rất là khó khăn rồi à, mình nếu nếu mà theo vậy mình ờ, mình xin uh, tắt cái máy kinh tí xíu có sao không ta để cho cho nó đỡ ồn á xin xin phép cái tắt máy kinh cỡ khoảng 50 phút ha dạ. rồi rồi thì uh, liên hồi đó có có có em đây luôn nha à, nhưng giờ thì uh, hôm qua giờ á sự trao đổi uh, của ly dạ. ở à, đây cũng là người em gái thôi cũng dạ, hay thường uh, đi uh, thiện nguyện chung uh, với gia đình mình thì thứ nhất là em ờ, đến đây giờ em cũng gửi lời chia buồn nha hôm qua sự ra đi đột ngột đấy thì em cũng vừa ghé rồi em gửi tiền ở tạm ứng cái rồi xong em đi về và em ờ, đăng bài liền à, giờ nói sao ta em <laughs> giờ chỉ gửi lời chia buồn cái thôi rồi cái giờ cái tiếp theo là à, cái nhà này cho em hỏi á là đất của mình luôn hay sao ạ à? đất của mình luôn à đất của mình chiều ngang là bao nhiêu rồi chiều dài là bao nhiêu ạ à? em thấy chiều ngang này thôi để chừng nữa có gì khi mà em sửa xong rồi cho đội thợ lại họ xem nhé dạ, dạ, rồi à, giờ về nhá à, hôm qua giờ thì à, các nhóm khác dạ, dạ dạ giờ thì em sẽ tính như vậy để cho chị về sau nha tại dạ. nhà còn ba bé nhỏ rồi chị cũng bệnh nữa mà lúc đó nếu mà khi mà ảnh còn sống là ảnh làm hồ và chị là làm cái gì làm uh, tài chợ rồi lo cơm nội chợ ừ. à, nội chợ cơm nước với lại lo bé dạ. ba bé ở nhà ba dạ. bé ở nhà là một bé là tuổi của từng bé là bao nhiêu chị đứa thì bốn ờ, mà 16 tuổi à đây là 16 còn đây nữa phải không 13 dạ, tuổi còn đây đây được rồi được rồi đây nữa ha cũng bé gái luôn và cái nhà là à cái nhà gì hả? trời bé trai 14 hả là ba bé còn đi học hết không dạ đi học hết à vậy hả dạ. rồi à, hôm qua về thì em ờ, đăng bài nhé. rồi dạ. sau đó thì à, cũng do nhờ nhờ một phần là do bạn ly này nè dạ, bạn ấy dạ. gửi cho em và em biết được cái thông tin gia đình của mình dạ. thì em về em cũng đăng bài và sau đó thì cũng có những nhóm khác dạ. họ đăng bài thì à, những nhóm khác thì em không biết như thế nào nha dạ, dạ. À, thì chắc cũng có ly cũng có nói với chị dạ. là được à, 34 triệu dạ. của ba nhóm nào đó thì 34 triệu đó thì em sẽ không xen vào dạ. và à, như em đã à, ly cũng đã lời nói thương lượng với chị là để dùng à, mở sổ tiết kiệm dạ. cho gia đình dạ. để trang trải dạ. à, một tháng rút 4 triệu dạ. dạ thì có nói rồi phải không dạ, chị cũng dạ, ok dạ, phải không dạ, dạ. còn hôm qua thì có vấn đề à, tiền về à, 10 triệu em tạm ứng dạ. à, do là sự gấp rút thì em cũng ứng trước cho gia đình mình dạ. thì cái số tiền đó thì à, gia đình mình á là dùng để đã chi những gì rồi chị nhớ không trả tiền ờ, hàng tiền hàng dạ, rồi rồi ờ, với uh, tiền uh, gì tiền thiêu. à một triệu rưỡi tiền làm nấm à tiền nấm để cốt 4 triệu ừ. à. mua đồ cúng à với mua đồ cúng ừ. thì nói chung là cái số tiền đó thì uh, 10 triệu đó thì em tạm ứng thì coi như là còn dư bao nhiêu dạ. thì chị bỏ tiền trong mình dạ. để uh, mua đồ cúng kiến đồ anh dạ, làm dạ. thất tầng dạ, chắc cũng còn dư được khoảng 3-4 triệu rồi rồi tiếp theo là bên nhóm của bạn Ly thì như Ly nói lại em là cũng được 13 triệu thì 13 triệu đó thì uh, Ly cái thứ nhất là Ly sẽ dùng để uh, mua bốn chiếc xe đạp ô oh, ba chiếc xe đạp cho bé cho ba ba đứa con à, chị đi học yeah. tại lúc đó giờ như đâu có xe đạp đi học nó đi học đi bộ không giờ rồi cái thứ hai nữa là hôm qua à, khi mà đạo tỳ làm đám cho chị họ dạ. không có lấy tiền công hay là phí miễn phí nhưng mà do cái áo của họ bạc màu hết dạ, rồi dạ, dạ. và lâu hết rồi dạ. thì à, xin 6 bộ đồ dạ. thì như ly 16 bộ đồ là 2 triệu 8 dạ. thì à, rồi thôi thì cũng ly cũng chích trong cái số tiền 13 triệu đó mua cho họ dạ. để dạ. họ có thể như lần nữa đi để họ làm miễn phí cho những cái khác giống như dạ, mình cũng dạ. tạo cái công đức lại cho anh à, anh Út đây dạ, dạ. Ừ. Rồi sau khi mua xe đạp và trừ đó không còn bao nhiêu tiền thì chừng nữa uh, Ly sẽ báo lại với chị yeah. Dạ. Và cái số tiền đó thì nó Ly sẽ cộng chung với dạ, dạ, à, cộng với cái số tiền cộng với cái uh, số tiền uh, của bên em à, cộng với cái số tiền của bên em thì uh, sẽ dùng để sửa nhà cho chị sau khi sửa nhà xong thì còn dư lợi bao nhiêu tiền thì em sẽ trao cho gia đình mình dạ. để trang trải và lo cho bé ăn học dạ. em không giữ một ngàn nào hết dạ. dạ nhưng mà tại cái số tiền giờ cũng hơi nhiều dạ. thì uh, nhiều thì không nhiều nhưng mà so với uh, gia đình mình thì chắc có lẽ là đây có là một cái số tiền lớn dạ. thì uh, bên em hôm qua giờ thì uh, cũng được uh, 60 triệu dạ. 60 mấy triệu nhưng mà dạ. tạm thời thì em chỉ thông bố 60 60 triệu nha dạ. và em vẫn tiếp tục nhận dạ. sự hỗ trợ để cho gia đình mình có dư dương tí xíu tại dạ. vì uh, em phải coi cái sửa nhà bao nhiêu tại em chưa có gặp thợ đồ nói chuyện yeah. Dạ. nhưng mà cái nhà của chị thì em chỉ gói gọn chắc cũng khoảng cỡ bốn mấy năm chục triệu à yeah. Dạ. thì uh, em sẽ xây như thế này ha chị yeah, dạ, coi yeah. coi vừa ý không ha yeah. xây thì nó cũng sẽ làm y chang giống vậy yeah. y chang giống tới đây nhưng mà ở trên em sẽ lập to lên luôn để cho ngăn dách cho mình yeah. rồi cái thứ hai nữa em sẽ làm lại nhà vệ sinh yeah. bếp nút đồ đàng hoàng lại yeah, mặt trước sẽ làm lại luôn ừ. đây nè tại vì yeah. nhà này dột hết trơn nè cô yeah. chú anh chị to đồ lột lại hết ở trước này làm cái uh, như những căn nhà trước uh, mặt tường cũng vậy rồi nếu mà cần nữa dạ sẽ làm thêm cái cửa sổ bên hông này nữa cho nó thoáng dạ. chị thích thì chị mở không thích thì thôi dạ. chị đóng cửa sổ lùa dạ, dạ. rồi ở đây cho em hỏi là nước nó có ngập không dạ không rồi nước không ngập ha nhưng dạ. mà nếu mà có làm thì mình sẽ làm cho nó cao hơn tí xíu nữa dạ, dạ. lên cỡ hai tấc cỡ gan tay nữa dạ. cho cái nền nó cao hơn để dự trù về sau khi mà người ta có làm đường thì lỡ gì nước nó cũng không có tràn vô nhà mình cái đó là tính cái hậu về sau luôn dạ dạ thì em chỉ báo cho chị biết như dạ, vậy dạ. À, và phước cũng thưa với cô chú anh chị nha cái à, phước sẽ còn quay trở lại và còn cất nhà nên cái danh sách mạnh thường quân à, phước sẽ cập nhật tiếp ở những phần sau kèm theo đó là phước vẫn nhận sự hỗ trợ chung tay à, với à, tiếp sức cho gia đình mình gia đình của chị yến đây nè như cô chú anh chị xem chị là cũng à, nãy đi đứng hơi khó khăn nha rồi thì em chỉ lại thương lượng với chuyện gì thôi dạ, dạ. bây giờ vậy nè còn cái về vấn đề mà sửa nhà thì em cũng đã xin địa phương dạ. à, nếu mà chị muốn khởi công á là khởi công vào ngày nào có cần coi ngày gì không có kiên kỵ gì không dạ để mẹ bả đi coi ngày rồi mẹ à mẹ nói lại rồi có gì báo với ly giùm em dạ, nha dạ, dạ. rồi tại vì nhiều gia đình á đang dạ. đang có người mất mới mất dạ. nên ờ, nhiều khi ờ, sợ có kiên kỵ thì để thì có gì thì gia đình mình à, cho em hay dạ, dạ. cái đó là tùy thuộc về gia đình mình dạ, tại vì à, có vừa mất cũng hơi khó khăn ủa cái mẹ này là mẹ của ảnh hay là mẹ của chị tôi hả là chị ruột chị à chị ruột à, chị ruột của chị ha dạ dạ hồi lúc trước lúc mà chồng chị chưa mất ngày chị đi làm nội trợ ở nhà không hả và ảnh ngày ảnh làm hồ được nhiêu tiền trăm gì à vậy là anh là phụ hồ chứ không phải là thợ nữa hả à, thợ đó thợ thì cao hơn nha ờ. thợ thì ngày là cao hơn đó thợ thì ngày ba trăm mấy bốn trăm tùy chỗ làm á dạ. thợ giỏi hay là thợ làm sao á anh làm hồ lâu lắm chưa dạ lâu rồi dạ là anh bệnh lâu chưa chị lâu lắm rồi mà không đưa đi chữa trị gì sao dạ không tiền rồi lấy gì đưa vậy biết ông thấy là ông đi làm Nhận về nhận nuôi con Vợ Vợ chết rồi Không tiền gì hết trơn Chị cũng uh, uh, Giờ thì ờ, sự việc vậy Giờ mình còn ba ba bé Chị cũng gắng là cố gắng ha à, Dành sức khỏe nha dạ. Bởi vì ba con cũng gắng vừa theo uh, Bé này nhiêu tuổi trời cao vậy 14 tuổi Gì 14 tuổi hả dạ. Nó đang học trường nào Cái cái hai Cái cái hai hả học lớp mấy rồi lớp 5 hả rồi mới lớp 5 mà cao chắc cỡ mét bảy mấy quá à còn ở trên đó các bạn thợ cho đó là ai à? Dạ, dạ, dạ, à là là mà ba của chị à là ba của ảnh luôn á hả ba của à, à là ba của chị đây em đảo qua một vòng này coi nhà gì mà năm người năm người à, ở Thôi vậy ờ, chắc có lẽ Phước cũng ờ, sẽ kết thúc clip tại đây nha Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ờ, một cái clip sau Để ngày khởi công Ngày khởi công thì Phước sẽ cho biết vào phần sau đó Clip sau tất nhiên là khởi công đó Dẫn thờ lại là khởi công Trước khi khởi công thì gia đình mình kiếm một cái chỗ nào đó Ở dạ. tạm vài bữa dọn đồ dạ. đồ ra nha dạ. Hai bé gái luôn ha rồi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 anh út anh mà hôm bữa bị à, mất do bị xuất huyết bao tử cô chú anh chị à, thì à, hôm nay cũng là ngày 21 à, tây tháng 3 năm à, 2022 và nhằm ngày à, à, 19 tây tháng, tháng mấy ta ở dưới là tháng tháng 2 phải không chị 19 tây tháng 2 à, như kiểu ngày, ngày vía quan âm á thì à, cũng là ngày động thổ để à, cúng khởi công à, hỗ trợ cho ca gia đình của à, nút út đây à, một à, cái à, căn nhà để kín đáo hơn và gọn gàng hơn sạch sẽ hơn với lại gia đình nó còn tới ba bé nhỏ và chị đây thì cũng bị tai biến nữa à, hiện tại là hai bé kia đi học rồi phải không ạ dạ nên chỉ còn có một bé này nhà ổ bé này không đi học sao đi mà tại vì bị bệnh à ai là bệnh dịch quá trời là sao chị bị trường á à nhà trường à bởi vì à, lớp của bé nghỉ à. dạ bé học lớp mấy bé này bé thứ mấy à, hả út hả dạ. rồi thì đây bây giờ phước bắt đầu sẽ cập nhật sơ nha để cho cô chú anh chị biết cái quy trình mình cái căn nhà của chị ấy được cất như thế nào mình sẽ đi từ vòng ngoài vô nha để cho sẵn rồi kéo dài ra sau luôn thì cái mặt trước này nè à, mình sẽ đập bỏ đập bỏ luôn thì à, cái diện tích của căn nhà anh Út đây với gia đình thì ngang là khoảng 2m27 dài là 9m rưỡi tính luôn à, từ cái dạch sân này nói chung là tầm khoảng 30 mét vuông á tại 9 mét rưỡi với uh, ý đúng rồi gần ờ, gần 30 mét vuông tại vì về sau mình sẽ làm thêm cái gác nữa đó, mặt trước này mình sẽ tháo ra và để ờ, thợ coi như thế nào mình làm một cái cánh cửa một không có cửa sổ nha tại diện tích bề ngang nhỏ quá nên là ờ, mình có thể làm một cái cánh cửa hai cánh bự hoặc một cái cánh cửa lùa theo ý gia đình của chị phải không dạ thì tại gia đình mình là ở thì có gia đình mình muốn làm sao thì nói để em làm cho nó gọn dạ, dạ lại cho gia đình mình rồi tiếp theo là cái ải phía bên trong đây trong đây thì mình sẽ đập cái dách này bỏ mình sẽ à, nâng cái nền lên hai tấc mình sẽ không có làm phòng nha mà mình sẽ làm một cái ghép mình tháo này ra hết bắt đầu mình uh, cất lên có một cái ghép ghép thì để cho cái bé trai nữa nó ngủ ở trên mình ngăn lại cái phần chỗ này là cho cái bếp vì uh, theo gia đình của chị uh, chị xuyên phải không ta chị à, à chị xuyên là mẹ của bé thành chị tên gì em quên rồi tiền. chị tiền à chị xuyên là mẹ của bé kia bé kia thì nữa dưới kia em cũng đang à, hỗ trợ cho gia đình bé à, cái căn nhà à, mình chín mét rưỡi thì mình chừa khúc ơn trước làm cái cái sân y cũ gì đó vẫn là lấy cái khoảng cách về à, chừa lại 4 mét hơn trước để uh, cho chị với uh, hai bé gái ngủ tại vì hai bé gái này phải uh, để uh, chăm sóc cho chị chị thì bị uh, kiểu dạng như à, tai biến đó thì cô chú anh chị nhìn thấy nè à, anh anh út thì à, ảnh uh, mất rồi bởi vì ảnh cũng là trụ cột chính thì giờ rồi người trai lớn nữa trai lớn thì nói lớn lớn nha lớn là anh cả trong gia đình thôi chứ thực chất ra thì vẫn còn nhỏ và vẫn còn đi học thì sẽ làm cho bé đấy một cái gác ở trên người nhà phước sẽ đóng lo phong luôn cho thoáng mát đó này là dọn đi hết rồi Tuy nhiên à, hiện tại thì à, thợ của Phước đang à, làm cho máy ấm hết trơn rồi chắc có lẽ thì vài bữa nữa anh em mới kéo ra đây nhưng mà hôm nay mình cũng lấy ngày trước tại hôm nay ngày rất là đẹp 19 tây, tháng 2 ngày dưới thần tài cái gác rồi cho bé đi lên đi xuống đóng lao phong được cũng có bếp cũng có nhà vệ sinh rồi luôn nhưng mà đặc biệt là ở dưới không có phòng chỉ có bước vô là phòng khách để vừa ngủ rồi ở sau rồi có vách ngăn lên mình sẽ làm uh, cái vách ngăn đó em sẽ ngăn để vì là bằng những cái gác luôn á cho nó đẹp đó chị dạ, dạ. tức là cái cái ngăn chỗ đó lên bố từ đây vô ngăn 4 mét thì cái gác ở sau còn nhiêu là cái gác hết là dạ, nó cũng vậy rồi kế bên sẽ làm cái cầu thang cầu thang bằng ờ, sắt hay là bạn ờ, sắt á sắt đi em nghĩ sắt dạ, cho nó dạ. tiện để dần dạ. nữa mình có thể là cặp vô tường á giống như mấy chỗ phòng trọ mà dạ, sinh viên dạ, ở đó dạ. dở lên dở xuống rồi đi lên á xong rồi ban ngày cho nó rộng dạ. tại vì ờ, nhà mình không có không có diện tích cái chiều ngang dạ. bởi vì nhiều khi cũng hơi ờ, khó dạ, dạ. rồi thì uh, em chỉ cập nhật đơn giản như vậy thôi dạ. gia đình mình em hỏi thiệt chị vui không vui trong cái ờ, trong cái lúc có buồn thì cũng có buồn không ạ à? mà dạ. về vui thì cũng có vui ha cái này là tầng thứ mấy của nút rồi Hả? tầng thứ mấy của nút rồi chị tầng thứ hai tầng thứ hai ha à. hồi lúc trước là nút ảnh không có ờ, giờ là cái nguồn thu nhập của mình ở đâu giờ ừ, thu nhập không có ý, ý nói là giờ là ảnh ờ, không còn nữa thì dạ. giờ mình sống sao sống cũng cũng không biết làm sao nữa hả lúc trước là mình có đi bán giấy số không dạ không lúc trước thì đi bán ốc bán ốc hả dạ, ốc ốc ở đâu về, về à ảnh đi bắt ốc đem về dạ. rồi chị để đi bán cửa bán để trước cửa mình đây luôn hả dạ. rồi. Dạ. rồi ba bé là còn đi học đủ hết dạ. à, bé lớn nhất học lớp mấy rồi chị ờ, lớp năm lớp 4 hả 4 là con ánh ờ, à, bé lớn hơn trai là tên lộc rồi dạ. bé giữa là tên ánh còn bé này mai dạ. lộc ánh mai dạ. trời ơi chị thì uh, giống như là bị bệnh đó cô chú anh chị nên uh, cũng không có nói chuyện cũng như là quên trước quên sau với lại uh, cũng không có được uh, linh hoạt lắm thì mong cô chú cũng anh đã thông cảm nha vậy là buổi tối là mình chị sẽ ngủ chung với uh, ánh với mai còn yeah. lộc thì nữa sẽ cho Linh gác ngủ yeah đến cho ảnh đem làm ờ, cái ờ, cái bàn thờ cho ảnh nó chảnh luôn dạ. để cho nó ấm cúng cho ảnh dạ, dạ. thì tùy gia đình mình không muốn ở dưới thì làm ở dưới dạ, dạ. em muốn làm ở dưới à để cho chị đốt luôn phải không dạ, dạ. dạ cũng được tiện dạ. gia đình mình cái nào tiện dạ. cho gia dạ, đình mình dạ. thì mình làm dạ. Cơm dễ. à để mình cúng cơm luôn rồi dạ, ok dạ. vậy cho nó tiện dạ. tại vì sợ nhiều khi uh, ở trên chị đi lên không được đúng, dạ, rồi. đúng rồi cái này là gác chứ không phải lầu à. <laughs> gác dạ. mà kệ mình người dân uh, miền tây mình nó thường dạ. thường là thấy có cái gác là hỏi dạ. đi đâu đi lên lầu chứ không ai đi lên gác hết trơn á dạ. <laughs> rồi nhang thì cũng cúng ờ, được gần ờ, gần nửa cây rồi à mình nãy mình có động thổ chưa chưa phải không dạ. rồi phải không ạ à có có rồi rồi có đập rồi phải không đây đây phước sẽ quay sơ vô thẳng vô cho cô chú anh chị xem nha cái uh, ờ, đây nữa coi mình có thể ờ, thiết kế lại mình quay cái bếp ra hướng bên đây được không để cho để sau đó mình mở cửa sổ cho nó sáng nó thoáng cũng có cũng cũng có lý à cũng được à còn đây nhà vệ sinh vệ sinh nữa làm lại làm cái bồn kia cho nó sạch đẹp cái nhà này thì nó cũ kỹ lắm rồi tường nè tường sàn sàn xài chung của bên ta nữa nè ton thì banh hết thôi Ôi. an tâm đi trong tháng này ờ, cũng là xong rồi yeah. Dạ. ủa tháng này ờ, tháng này giờ 21 rồi không chắc dính qua tháng sau cái nữa ở trên đó yeah. Dạ. rồi thôi vậy chắc có lẽ em ờ, xin phép về nha gia đình yeah. Dạ. mình hồi rồi mình đốt nhang xong rồi mình dẹp rồi trái cây đó mình dùng gì đó mình dùng yeah. à, gia đình mình có xài điện thoại không không luôn hả bởi vì hàng chi nãy em điện cho ly em hỏi cái nói gia đình không ai xài điện thoại hết trơn rồi thôi vậy để đi có gì à, chừng nào trước khi à, bữa mà thợ vô thì nói chung là đừng có tháo gì ở gì dân thợ vô họ làm tới đâu họ sẽ tự tháo tới đó dạ còn mấy gà là mình ngủ ở đâu ngủ với nhà mợ à ngủ với nhà mợ ha dạ. rồi chị cũng chúc mừng gia đình mình nha à, vài bữa nữa đi nhà xong đi đẹp lắm <laughs> an tâm rồi thôi vậy em chào chị tiền luôn nha dạ, dạ. Ờ, này bây giờ tao bé ánh chú về luôn nha bé ánh à mai trời ơi hàng chi hỏi nó nó không trả lời luôn kêu chú về ngày mai cái nó đứng đơ đơ chú về nha con à. còn chiếc xe đạp này là bữa hổm ờ, bên ờ, phía của bạn ly nè mua tặng cho ba bé luôn mỗi bé một chiếc ba anh em mỗi người một chiếc rồi thôi chào cô chú anh chị nha hẹn gặp lại vào clip sau khi mà khởi công bye bye và hẹn gặp lại bye bye con nha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 và đây là à, tiến độ cái căn nhà của anh Út nha mình à, sẽ làm gác nha đây cái nền thì mình cũng đã lên à, được một khúc rồi cao hơn so với à, mặt đường luôn đó chuẩn bị à, chắc à, khoảng cỡ à, cao lắm lận tầng nữa là xong rồi đây nhỏ có gác luôn đó gác xây ăn sao phía trước này à, à, nữa ủa nữa là bàn thờ bên đây hả ta ừ, dạ bàn thờ cái anh này tên gì gì quá thiện thiện phải không trời ơi hàng chi cái anh gì bữa hổm vô máy ấm làm là đâu ủa à, <laughs> lộn hoài luôn nãy tưởng ổng nữa chứ ổng ra đây nữa rồi hả trời ơi trời hai anh em đi trang bữa hổm giống phụ hai ngày giờ ra đây hả hàng chi chị chị xô ha bị bị uh, lộn hoài lộn hai anh em hoài à, bàn thờ ở đây với lại nó có thêm một cái bàn phật nữa đó đúng có dặn rồi phải không rồi rồi là bàn phật nó sẽ cao hơn cái bàn thờ đúng rồi đúng rồi dạ dạ dạ đây là cái bếp nha của chú anh chị bếp mình sẽ dời qua bên đây tại vì mình tránh ngay cái đường mà nhìn vô thẳng vô sẽ thấy cái bếp á bởi vì nó né khuất bên đây một cái đó này là bếp đây là cái à, bồn rửa chén do cái chiều ngang cái nhà chỉ có hai m ba thôi nhưng mà tính ra lọt lòng còn có hai m một à đây nhà vệ sinh mình sẽ về đây đó đó là cái thông gió nha nhà vệ sinh đó trong đây cũng có cái luôn đó này là làm xong cái cái gác này nè gác đã lót luôn rồi giờ à, đang tiến hành tô ủa ăn sao có cửa sổ hả ta Có. cái đường nào lên vậy ta lên vô cầm cái điện thoại mà anh cái lên. ồ nếu, nếu ăn sao đó có cửa sổ gì mát dữ à để em lên trên em coi một lần nữa cái đường đi của mình đây là cái cửa sắt nó sẽ ập gặp bên đây phải không cửa sắt ập gặp vô đây phải không ờ, đúng rồi đúng rồi cửa sắt tại diện tích nhỏ quá ờ. đó 50 à, đó, ờ. 50 là đi vừa. Đi vừa, tại có mình lên hàng nhóc và hàng trai à đây đưa đây lên đưa cái điện thoại đây quay coi cửa sổ cái gác này 4 ờ, mét không ta còn được 4 mét không hay 4 mét dạ, rưỡi 4 mét hả là mình vừa đủ được cái mấy miếng ờ, hai miếng hai miếng hai miếng ha ồ vậy cũng rộng rồi ở mình nên mà nữa còn làm cái lan can đây nữa còn cái lan can nữa với lại trên nữa đóng lau phong nữa là xong rồi ừ. cho nó mát đã rồi ha giống như cũng nhờ phước phần của ảnh á ảnh vừa mất thì ảnh cũng để lại cho gia đình ờ, cái ờ, sự an ủi này trụ cột chính gia đình luôn rồi thôi phước cũng cập nhật sơ như vậy thôi chắc khoảng cỡ ờ, cao lắm là anh tuần nữa sẽ xong rồi mình sẽ còn lót sàn nữa với lại danh sách mạnh thường quân thì nữa phước sẽ à, phước đã đăng rồi tuy nhiên nữa phước sẽ đọc lại cho cô chú anh chị biết hả à, à quên à, còn cái bảng nữa để à, Phước lấy cái bảng ra ừ lấy một cái bảng rút ra xé dưới luôn đi chưa chưa cái nữa để em em gửi cái bảng này cho anh thiện em em nhắc anh thiện nói anh thiện cái này cái có được không không từ từ cái này nó giòn lắm mình để ừ. mạnh cho nó gãy chứ cái bảng mà à, tri ân của mạnh thường quân á thường à, khi một cái nhà nào là cất thì phước đều có dán cái bảng này trước anh thiện nữa anh xây cái mặt trước á có cái bảng cái bảng này nè chừa một cái ờ, khung nào đó để ịnh cái bảng lên giống như bảng nhà tình thương á ờ, đừng có lột chữ ra nha đây là cái mặt này nè anh, anh nghiêng đi anh nghiêng bên kia nghiêng nghiêng nghiêng đi nghiêng qua anh thấy chữ không đó ừ cái mặt đó đúng rồi đó ừ cái mặt đó đúng rồi đó ờ, đúng rồi mình đóng vô bắn vô bao bắn vô giùm em luôn dạ, dạ, dạ. rồi ok ha anh ngang ngang như ngang sáu dài, dài, dài lên ba đó để ngay trước cửa rồi rồi rồi. Rồi rồi ok. Tại vì đưa để cho anh biết kích thước nữa anh chừa. Rồi rồi được rồi anh. Rồi được rồi được rồi. Rồi thôi vậy Phước à, chào cô chú anh chị các bạn nha. Nữa mình à, cũng lót gạch luôn. Đó, cao hơn so với mặt đường ha. Đẹp rồi. Rồi bye bye và hẹn gặp lại cô chú ạ.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 cái này ờ, có gì ở nhà có cái chú gì đó ba của chị á nhờ bữa nào lấy lên rồi làm giùm ha chú ấy cũng thợ hồ á tại vì cái chú ấy ờ, cô chú anh chị cũng là cái người ờ, hôm bữa phước cũng thuê để làm cất nhà luôn ừ. giờ mình tháo cái bảng nó ra nha có cái thang sẵn luôn kìa đây đây đây liêm cầm máy đi liêm anh lên anh tháo cho đi vào nhé đây ờ, như thường lệ thì Phước sẽ gắn một cái bảng ờ, nhà tình thương và cái nhà này là của tất cả mạnh thường quân hỗ trợ ờ, cho hoàn cảnh gia đình đây cái nền ở trước nè đó nó so với mặt đường là nó cao hơn nè thấy không cô chú anh chị nó tới tính là tới hai bậc luôn đó ở dưới đây xong rồi mình lên đi lên cái dốc trên đây là có cái bậc nhà ở đây xong rồi lên trên đây mình lên tới tổng cộng là gần ba tắt máy bên đó thì là đồng hồ nước rồi giờ mình vô nhà nha <laughs> rồi em chào chị Xuyên không quên chị Tiền chứ à. bên đây là bàn thờ bàn thờ thì nói có gì mình ờ, thỉnh cái hình Phật rồi về mình ờ, cho nó ấm cúng còn bên đây là cái bàn thờ của anh Út phải không dạ, rồi cái này Phước hôm bữa có dặn gia đình dạ. đây ở trên trần thì đóng lau phong nha đó nhìn giống như cái dãy ăn nhà trọ thôi cô chú anh chị kèm theo ờ, đây là cái bếp nó này là sàn nước nha tại nhà cũng mới ờ, dọn vô cô chú anh chị vừa xong á nó còn hơi bề bộn nha đây là cái bếp nè đó mà đi đường điện luôn đường điện cũng đi rất là đẹp nha đây nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh mé bên này nó lót gạch luôn đó bắt gặp nhìn nhà sáng trưng ha rồi giờ mình đi lên gác nha đi lên gác đây cái này cái gác cái gác này thì có thể bẻ lên ờ, trên được luôn đó cái này mới dọn về nên còn hơi ờ, lu bu dạ đó có cửa sổ lùa để cho mé sao luôn nhìn ra mé sao đây cửa sổ lùa nhỏ nè để lấy ánh sáng đó này là mé là sao nhà ta trên này mình đóng lau phong hết bởi nó sẽ rất là mát nha à, cô con trai ngủ trên hả chị dạ, dưới. hả vậy là hai bé nữ lên trên dạ. thấy ở trên đảo quá hả dạ. mừng ha mà nhìn thấy nó gọn gàng nó rộng nó sạch sẽ hơn ha dạ còn à, cái này như bẻ lên để xuống được phải không dạ được cái này, ờ, này thang xếp được thang xếp được á dạ. đó mình xếp ra xếp lên đó mình thiết kế như vậy cho nó tiện cho nó rộng cái nhà đó thấy không xong mình móc lại dạ. đó móc lại không có ai ở trên đó thì mình đó vậy đó nhìn vô cái nhà thấy nó rộng rãi tại vì cái chiều ngang có được hai mét hai à nó nhỏ bởi vì mình phải làm gì à, liêm ginh à, cái đó vô đi liêm cái nhà này thì nó nó mắc là nó mắc tại do cái cái gác nè cái nền với lại mình phải à, cái cửa này nè dạ, dạ. cái cửa cửa đài loan mình làm cửa kéo mà làm cái cửa này là do theo à, yêu cầu của gia đình thì dạ. <laughs> tiền chỉ thích cái cửa giống vậy cô xích này cái sách này vô con đi cô này một số nhu yếu phẩm nha rồi thì bữa nay em ghé lại để em à, bàn giao cái nhà cho gia đình mình dạ. với à, tổng kết cái số tiền mạnh thường quân hỗ trợ gia đình chị ngồi xuống đi chị ngồi đây nè chị ngồi bên đây đi ngồi bên đây đi nhìn như ngồi mé bên đây nè chị đi từ từ tại chị cũng bị bệnh à, chị bị tai biến cô chú anh chị đây à, như hồi đợt đầu đợt rồi á dạ. à, các số tiền của các nhóm khác à, thì à, đã tạo à, thẻ à, tiết kiệm cho chị dạ. là một tháng 4 triệu dạ. là 8 tháng với lại xe đạp thì cũng đã mua cho ba bé để đi học luôn ba chiếc xe đạp này ở đây là một chiếc còn hai chiếc nữa đi học hết trơn rồi à, kèm theo đó thì à, cái số tiền bên mạnh thường quân của bên em dạ. là như đợt trước em có nói gia đình mình là được à, 68 triệu thì à, em sử dụng nó làm kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình mình à, tuy nhiên cái quá trình mà cất á, nó à, nó, nó vẫn dưới 68 triệu nhưng mà lúc đầu chị nhớ em vẫn có đưa chị 10 triệu để uh, trang trải không lo đám cho anh ấy dạ, dạ. thì uh, cũng may cho gia đình mình là có cô chú Hồng Cường ở bên uh, ở Vũng Tàu á dạ. hỗ trợ lại cái phần đám đó dạ. 10 triệu đó tạm ứng đó bởi vì cái đó em không tính thì nhà mình nó vẫn còn tức là lúc trước là 68 triệu thì uh, trừ 10 triệu tạm ứng đó ra thì còn 58 nhưng mà nhờ cô chú uh, ở bên ở ngoài Vũng Tàu á cô ấy hỗ trợ cái phần đó luôn dạ. bởi vì mình sẽ không bị trừ cái phần đó dạ. thì 68 triệu thì sau đó em sẽ chi bao nhiêu cho căn nhà này dạ. thì à, giờ em báo là gia đình mình còn dư bao nhiêu thì à, em sẽ gửi và em trao cho chị để tiền trang trải mua cái gì đó trong nhà nhưng mà nhớ là phải mua cho em à, cái hình nha à, thỉnh cho em cái hình Phật mẹ quan âm về đúng rồi để cho nhà nắm cúng thì đó mình Phật thì mình ở bên trên chỗ bông còn ảnh thì à, ảnh ở bên trong giờ à, quên có ảnh đây nè à, chú chứ à, nữa có nó hơi bị dột tre đó đó chú làm ờ, chú che làm con luôn nha dạ chú này cũng là như là kêu là cậu à, thì à, đợt trước cũng cất nhà phụ cho cất nói phụ phụ nhưng mà con vẫn trả lương vẫn trả lương đầy đủ nói chung là thì tạo công an việc làm cho mình vừa cất cho con mình luôn mà vừa cũng có tiền hiện giờ à, 68 triệu em sẽ tính những phần chi gì nha dạ. tiền công thợ á là 20 triệu 630 ngàn yeah. Dạ. là tính hết phần tiền công thợ rồi tiền vật tư á, là 44 triệu à, ờ, 519 ngàn yeah. Dạ. là vật tư ở đây nó mắc là do là mình làm thêm cái gác nè rồi cái nền với lại cái bộ cửa này nè còn chứ thật sự ra mấy cái kia thì mình ờ, cũng sửa chữa lại có tận dụng được mới bởi nó không đỡ thì chú là người trực tiếp chú làm chú biết mà chú là người trực tiếp làm là bao nhiêu ngày làm như là cũng trên 10 ngày phải không tại bữa hổm ông phán trên thiện làm ờ, đúng 10 ngày đúng 10 ngày hả à, tuần trước thì 3 ngày tuần sau uh, à, 7 ngày 6 ngày 6 ngày, 6 ngày 7 à, ngày rưỡi dạ 7 ngày rưỡi 7 ngày rưỡi bị chủ nhật mình làm có một buổi à 7 à, rưỡi với bài trước là 10 10 ngày rưỡi dạ, 10 ngày rưỡi là xong căn nhà rồi thì tổng cái số tiền đó là 65 triệu 149 ngàn thì em lấy 68 triệu em trừ cho 65 triệu 149 ngàn là còn 2 triệu 851 ngàn em làm tròn luôn là 3 triệu thì bữa nay em sẽ gửi em trao cho gia đình mình 3 triệu thì 3 triệu này thì mình để ờ, nhu yếu phẩm thì của bên ờ, bạn Ly á bạn gửi hỗ trợ à quên nữa chứ lại em kèm theo cho gia đình mình ờ, mấy dĩa thuốc mấy dĩa thuốc của bên bên Úc mấy dĩa thuốc này như mình đau sốt nhức đầu gì mình uống thì nó giống như cái dạng Panadol của mình thôi dạ. nhưng mà cái này là của thằng thuốc bên Úc dạ. nó sẽ tốt hơn hiện là uống mình cũng muốn như uống hai viên như panadol gì đó này thằng gửi mình lấy vị thuốc với kèm theo ờ, chai dầu nước xanh yeah. Dạ. Dạ. cái này là bên nước ngoài tại chú ấy gửi về còn mấy nhiêu yếu phẩm kia thì của mình nhớ bằng ly gạo với lại mì rồi đó mấy đó thì cô ginh vô trong rồi thì giờ con gửi cho gia đình mình thêm 3 ờ, triệu nha nhớ thỉnh cái bức tượng đó về ở quên cái bức hình giùm em ha dạ, chủ yếu là mình thỉnh về mình có tâm mình ờ, mình đốt nhang hàng ngày thì cái nhà mình nó sẽ ấm cúng hơn với lại nhờ mẹ độ cho gia đình mình được giống như bình an nói chung là mình có thờ có thiên đi có kiên có lành lúc trước giờ gia đình đâu có thờ phải không dạ. không có phải không chỉ có thờ ông bà mà dạ. thờ cha mà à, gì đó hả ra dạ, ra ngoài mé ngoài à... con một phút à, trên cho nó nữa để bắt kiến lên dạ thì à, mình cứ để tấm hình mình ra ngay chỗ chùa Phật học của mình đó dạ. mình à, thỉnh rồi mình à, nhờ người ta khai quan luôn rồi người ta qua quán giấy là mình đem về mình để lên thôi để ly hương là mình cứ giái hàng ngày dạ, dạ. thật sự cái đó à, thờ nó tốt chứ không phải là gì chứ đốt nhang hàng ngày nó ấm <laughs> dạ đúng rồi thấy con thấy con có thấy dạ rồi đây là làm gửi gia đình mình 3 triệu nha dạ, dạ. dạ thì chị có gửi lời cảm ơn mạnh thường quân em này không có dạ, giúp em không có bỏ tiền gì trong đây nhiều chứ á còn nếu có có được mấy trăm ngàn cuối á làm tròn á dạ thôi kệ đi lỡ rồi đang dịch thì không sao đâu cho đeo đi tại nhà con cũng có em bé nhỏ con cũng hơi sợ vâng, vâng. dạ thì dạ, thôi vậy cũng được rồi phước cũng ờ, nói chung là thay lời dạ. của chị ờ, chị tiền đây là à, cảm ơn tất cả quân à, cô chú anh chị à, luôn luôn đồng hành theo dõi với lại đã giúp đỡ cho những ờ, hoàn cảnh khó khăn từ trước đến nay mà phước thường đi đến em xin kết thúc clip tại đây nha em dạ, cảm ơn cũng ơi tôi là mẹ của à vậy đó hả cảm ơn à, mạnh quân trước rồi cảm ơn mạnh quân sau nữa cũng nhờ à, cảm ơn đức phước à, giúp đỡ dạ rồi <laughs> dạ rồi tối là nhờ chị ngủ đây ngủ đây ha vừa ngủ vừa xem tivi ha dạ. hồi bữa hổm là em tính làm là làm cái cái cửa ờ, cửa một một, một cánh á một, cánh thôi ai nhà sao chỉ kêu mở ra về đi cho nó rộng nó sáng nhà mà không gì cũng được nhìn giống như cái nhà trọ sinh viên á <laughs> thấy con khi ghét còn nếu mà hai bé nữ ngủ trên nó sợ người ta nhìn rồi lên á mình lấy tấm màn mình đóng hai cái đinh á mình đóng hai cái đinh hai bên đó mình kéo tấm màn ngang cái là xong rồi ờ, cho nó riêng ờ, tư tí xíu tại vì nhiều dạ, khi dạ. hai bé giờ thì mới có ờ, chín mười tuổi phải không dạ. thì chừng nữa nó lớn tí xíu nữa thì nó có những cái khoảng riêng thì mình kéo màn lại sợ nhiều khi mở cửa về thay đồ đồ gì đó đúng rồi cái tấm cái tấm, cái tấm màn cái tấm màn ờ, mình mua loại rẻ thôi có trăm mấy à trăm ngàn bạc à trăm ngàn bạc rồi mình kéo cộng dây chị lấy giải luôn hả ừ, <laughs> <laughs> lấy làm móc ờ, à, đúng rồi lỏng phe á rồi đúng rồi mình làm cái tấm đó mình kéo ngang cho nó riêng tư cho hai bé dạ. tài nữ ở trên nữa dạ. hoàng nam ngủ đâu dạ, ngủ với chị với này hả à, giờ vậy là cái gác bị dành này ha của bữa trước thì hai người nữ đội dưới dành này hả mừng quá trời ha mừng quá trời nói trời ơi chú chú qua đây ha, con cảm ơn chú quá <laughs> lớn nè cũng cháu nó qua chơi nó ai cắt nhà đẹp quá <laughs> thì là do cậu con cắt nữa nè à, ông ông ngoại ha ông ngoại rồi thôi vậy em chào gia đình mà luôn nha dạ, dạ. dạ. rồi để tiền đó mình à, trang trải coi mình mua cái gì nữa mình mua đồ đạc rồi đó dạ, rồi bye bye cô chú anh chị nha và hẹn gặp lại ở clip sau nha rồi dạ, cảm ơn anh luôn nha